cứ khoảng cách từ 2 mét nó sẽ thu âm được tất cả những cái tiếng quân nhẹ anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế và hướng dẫn cho anh em nhá cái đồ này tôi vừa nhập từ Macau về đồ này đồ mới nhất rồi hiện đại nhất dành cho môn đánh sóc đi anh em nhanh tay alo trực tiếp mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá anh em đi đây đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em cái máy âm vị như nào anh em nhá thu âm quân vị như nào anh em nhá anh em đi đây bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá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 đánh tất tề mà trắng cho tôi đánh 500 triệu luôn mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha cứ khoảng cách từ 2 mét nó thu được hết những tiếng âm anh em nha tôi khẳng định luôn đồ để chuẩn xác 100 trăm luôn đặt xuống thu âm luôn này anh em này rung một rồi đèn nó nháy một rồi tất nhiên là lẻ rồi đánh một tỷ và lẻ luôn mở này không bao giờ xài ba đèn này anh em này tiếp này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha tiếp này dung một rồi đèn nó rất rõ ràng anh em nhá dung một nó là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ luôn mở này không bao giờ chuyện xài ba đèn này anh em này qua vài tiếng bạc là tôi để ra cái bát này để cho anh em nghe cái độ dung và cái đèn của nó như thế nào thôi còn nó mà tôi đúc vào người dung chỉ mình mình biết thôi người có cạnh không thể biết được anh em nhá anh em đúc vào đâu được cứ khoảng cách từ 2 mét là nó thu âm được hết những con vị anh em nhá còn đặt xuống rồi nó thu âm luôn này anh em này còn năm bảy giây thôi anh em nhá dung một rồi chống ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi cứ đặt xuống là thu hết âm nha anh em nha đánh một tỷ và lẻ luôn mở này không bao giờ sai ba đen này anh em này chồng quân này chồng vị thu âm nó đều thu được hết anh em nha đặt xuống là thu âm rồi anh em nha thu được hai tiếng rồi dung hai tiếng tất nhiên là chẵn rồi đánh cả một tỷ và chẵn rồi mở này không bao giờ sai anh em nha kỷ niệm cho anh em một tiếng bạn này anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán xanh chín của anh em lên thử hải trực tiếp anh em nha dung hai rồi tất nhiên là chẵn rồi đánh cả một tỷ và chẵn cho tôi mở này không mở ở chuyện xài anh em nhau qua vài tiếng bạc ạ anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị này như nào rồi anh em đi chơi ạ chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu âm quân vị này đúc ông người khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về nó thu được tất cả những tiếng âm của tiếng quân nha, nhảy nha anh em nhá lẻ rung một cái và chặn rung hai cái bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi bây giờ tôi sẽ để ra cái bát này tôi hất mặt vị này nó sẽ cho anh em cảm nhận này